Xin chào các chị nhà đầu tư. À, hôm à, thứ sáu vừa rồi thì à, viên à, index tăng 12,85 à, điểm củng cố thêm à, cái xác suất à, đi lên của thị trường chung à, chúng ta ngày hôm nay thì bình thường thì trường chung đi lên ấy, thì nó vẫn có xác suất uh, ờ, sai tuy nhiên thì đối với thị trường hiện tại thì nó đã vào một cái pha uptrend mới nó vào phá uptrend mới thì ờ, đây là cái phiên bùng nổ ờ, đây là phiên bùng nổ theo đảo này thì ngà thì cái ờ, tiếp tục giữ được đà tăng như vậy thì báo cáo tuần uh, tuần vừa rồi thì vn index là tăng uh, 44,74 điểm và tập trung các, nhà đầu tư thì các nhà đầu tư trong nước và tự doanh mua ròng các nhà tổ chức nước, trong nước và các là cái bên bán ròng tổ chức nước ngoài và là tổ chức trong nước là bán ròng xu hướng dòng tiền để tỷ trọng phân bố tập trung vào tăng ờ, các nhóm chứng khoán thép và sản xuất sản xuất và khai thác dầu khí trước mạnh dòng tiền thì tập à, bán bán ở vn 30 và tập trung vào các chọn ờ, các cái dòng ờ, mid cap nước ngoài tiếp tục bán ròng lên hồ sê Rio ờ, tóc của Rio bán ròng ờ, là Hòa Phát, Hoa Sen này, à, SSI, BND, VCI, VIX, Đất Xanh ở ờ, Khang Điền và tập trung lại mua ròng các phép mã mạ đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ, HDB, VCB, CTG. À, nhà đầu tư cá, cá nhân trong nước thì mua ròng 430 432,1 tỷ đồng trên hồ C và mua ròng nhẹ 41, 41,5 tỷ họ mua rồng uh, à, lên mạnh nhất nhóm uh, thép nam kim mua rồng nhẹ nhiều nhất là thép và nam kim hòa phát à, và dòng chứng khoán là SSI, VND, VCI, Sat, Newvich, Đất Xanh và BCM hay Vinhome thì túm lại thì dòng nhà đầu tư cá nhân để mua mua rồng nhẹ mua rồng nhẹ cân lại đối với nhà tổ chức tổ chức ờ. tự doanh nhà chuyên tưởng thế mua rồng sang cái bán rồng rất trong tuần vừa qua tổng giá trị mua rồng là 848 tỷ đồng tổ chức trong nước thì không tính từ doanh thì bán rồng là 892,6 tỷ và họ bán riêng khớp lệnh bán ròng thì họ bán ròng 473 tỷ top các cái mạng bán ròng khớp lệnh là Vibank GAT, VDE, Vinamilk, STB họ bán ròng khớp lệnh mạnh nhất là chỉ số F FOEVE VND e, và VVC Vinhome, hoặc Phát và Thế giới di động đó là à, tình, tình, chung tình chung và báo cáo ờ, tuần vừa báo cáo tình chung của tuần vừa qua đây thì với cái phiên tăng của thứ sáu vừa rồi thì cung cố thêm cái ờ, đà tăng của vn index riêng ờ, riêng phiên thứ sáu vừa rồi thì tổ chức nước ngoài đó, à, mua ròng 123,62 tỷ ở trên OC và ở HNX thì mua ròng 17,23 tỷ chủ yếu mua rồng IDC này TNG và VPS và đối với thị trường chung sắp tới đây thị trường chung sắp tới thì à, mình nghĩ cái nhóm ngành mà à, mọi người tập trung vào chính là nhóm ngành về chứng khoán nhóm ngành chứng khoán đánh ngắn đánh ngắn đánh với đánh ngắn ở các cái nhóm ngành chứng khoán à, nguyên nhân tại sao là đánh à, đánh ngắn thì mình có giới thiệu ờ, mình có nói chi tiết ở trong video ở, ừ, ở trong video trước phần ờ, video trong phần trong phần quay video mình có nói nữa thì hiện tại thì trường đó là một cái pha uptrend up trend từ ờ, dưới đáy lên chứ không phải chứ không phải là up trend từ vùng đỉnh đi lên nên là phía trước ở phía trước này ấy, thì có rất là nhiều nhà đầu tư mà bị người ta bị kẹt hàng đó người bị kẹp hàng ở vùng này này đúng không? thông tin các bạn thì hỏi gói các bạn thì hỏi bất mà thêm thật ra thì bản thân các bạn cũng rất là nhiều cũng bị kẹp hàng rất là nhiều thì cái giai đoạn à, hiện nay à, đánh tốt nhất là đánh trading trading cổ phiếu thì nó có hai loại đánh ờ, có ba thật ra thì có ba là đánh ờ, trading cổ phiếu ngắn tức là hiện tại chứ cái chiến lược mà chủ yếu ờ, tốt nhất ở thời, thời điểm hiện tại chính là chiến lược uh, săn điểm nổ thì thường thường á, các cổ phiếu á, trước khi nổ trước khi đi lên á, đối với trường hợp trend á, thì đến 70 phần trăm cái điểm nổ nó chính xác tuy nhiên thì các đối với các thị trường mà sideways hoặc là uptrend được định á, thì nó chỉ đúng khoảng dưới 50 phần trăm thôi thường thường các điểm nổ nó rất là dễ bị thất, bại hiếm có cổ phiếu mà đi lên được và nhất là trong thị trường ờ, trong giai đoạn này mà rất rất nhiều cổ phiếu rất nhiều nhà đầu tư bị kẹt hàng phía trên và dòng tiền hiện tại thì ờ, nó rất hạn chế nha bởi vì ờ, nó bị ra vào ra vào các cổ phiếu mà bị kẹp hàng ấy. đấy nó không bứt thoát ra được tuy nhiên à, cái điểm sáng à, của thị trường chứng khoán vừa qua là gì tuy là thị trường chứng khoán à, giảm rất là sâu mà giảm biên độ rất là lớn cũng nhưng mà cũng có một số cổ phiếu các một số nhóm ngành nhé thì nó giảm ít hơn giảm ít hơn thì các cái cổ phiếu giảm ít hơn thì thị trường mà nó tăng mà khi nó bứt thoát lên thì bứt thoát lên rất mạnh mẽ đầu tiên là cổ phiếu ri ri rùng này đây thì ờ, đây mình nghĩ đây là cái nền ngắn cái nền, đây cái nền của nó thôi bạn nào có thể bạn các bạn có thể tùy các bạn nghĩ thôi các bạn thì cho là đây là mẫu hình gì được các bạn tùy bạn nghĩ gì mô, mô hình gì đây là có thể là các bạn cho là nền phẳng các bạn cho là mình hai đáy các bạn có cho là cốc tay cầm cũng được nhưng là một trong nó thì hiện tại là một trong mô hình tăng điểm mà rất là mạnh mẽ của cổ phiếu ngay cái đồ này đó thì cái quá trình đi lên của nó thì gặp những cái pha giảm như vậy thì không phải là do mà do thị trường chung nó giảm thì nó kéo các theo các cổ phiếu này giảm tuy nhiên mà khi thị trường ờ, chung nó phục hồi một cái á, hoặc là nó ổn lại phát là nó là một trong những cổ phiếu tiền nó chạy qua thấy không thì nếu điểm mua tốt nhất của ly là những pha này đây pha hoặc là pha này pha này mua rồi này thì các bạn thấy không là ly nó chạy bứt thoát mà nó hở gáp mà không quay được không có quay đầu lớp gáp nữa mà cái von nó, tăng mà cái von nó tăng mạnh nữa mới kinh thì các bạn bạn nào mà mua những cổ phiếu như vậy mới kinh ấy. chứ còn không phải là một các bạn mua những cổ phiếu ở dưới đáy theo chỉ số của VN thì nó không có gì để đáng sợ cả thăng trần luôn tuần vừa rồi vn uh, à, đi thăng trần luôn này và mình nghĩ bạn nào mà cầm đi sắp tới thì cứ ngồi ôm thôi rồi vì thêm cổ phiếu nữa là VHC VHC cũng là một trong những nhóm ngành tăng mạnh tăng mạnh này. hiện tại thì VHC đang ở ngấp mấp mé ở vùng đỉnh uh, vùng đỉnh vùng đỉnh uh, của nó anh chị nào mua đi ở vùng này thì ờ, nếu mua được thì cứ giữ tiếp tiếp tục giữ à, về VSC thì tại sao lại nó lại ờ, là một trong những nhóm ngành tăng mạnh bởi vì là vì bản chất của VSC là nó thương lợi từ chiến tranh Nga Ukraine á. à, thì nó xuất khẩu sang châu Âu rất là nhiều hợp đồng ký trước rồi mà hiện tại thì các đơn hàng nợ gọi là full nữa tức là làm hay chạy máy các cái máy và công suất chạy hết 24 24 mà không đủ để giao kịp giao cho các đối tác ở châu Âu và Hoa Kỳ và Vĩnh Hoàn đó là một trong những à, một là doanh nghiệp dẫn đầu trong 10 doanh nghiệp mà được uh, xuất khẩu Qatar hàng Mỹ được và, và được cái chính sách uh, à, thuế trong bán pha giá bằng không ở Mỹ thì đây là một trong những lợi thế mà cạnh tranh rất là tốt của Vĩnh Hoàn nếu mà khai thác tốt và Vĩnh Hoàn hiện tại là kinh doanh rất là đa mặt hàng đa ngành nghề à, người ta họ Vĩnh Hoàn kinh doanh hầu như từ ừ, theo một cái hệ sinh thái chu trình khép kín nữa, thì bắt đầu từ sản xuất thức ăn này rồi đến các cái sản phẩm về phòng phòng bệnh cho cá này rồi các cái sản phẩm dầu cá đó cá phi lê gì đó rất là nhiều chính vì vậy mà à, năm nay mình nghĩ à, thì dự, dự báo là Vĩnh Hoàn sẽ mang mang lại lợi nhuận rất là lớn cho các nhà đầu tư chính vì vậy mà các bạn thấy không thường uh, cổ phiếu mình giảm mạnh như vậy tuy nhiên thì họ đó là những cổ phiếu đầu tiên nó quay đầu nó tăng mạnh nó nó giảm như giảm như chung nhưng mà nó tăng là tăng cổ phiếu đầu tiên tăng lại tăng trở lại đấy chính là cổ phiếu tăng mạnh cổ phiếu mạnh của thị trường thời điểm hiện tại những cổ phiếu mạnh là gì những cổ phiếu mạnh là những cổ phiếu ở gần đỉnh của nó nhất là những cổ phiếu mà đầu tiên quay ra à, tăng mạnh trở lại tăng trở lại khi mà thị trường nó ổn định chứ chưa cần nói thị trường nó hồi phục cổ phiếu mạnh là cổ phiếu tăng sau là tăng sau nhưng mà à, giảm sau cùng nhưng mà tăng khi tăng là thì tăng mạnh mẽ trước thị trường mình đánh hiện tại đối với Vinh Hoàn mình đánh giá rất là cao à, ANV Nam Việt thì nó cũng tương tự như Vinh Hoàn vậy đó đây. đối với những cổ phiếu mà có giảm như vậy thì mọi người có thể canh mua có những cái dịch vụ thứ hai của nó này những vùng này này đó những vùng này có thể mua được rồi có thứ ba IDI IDI, IDI thì nó thùng à, nó đầu cơ nó mang tính đầu cơ hơn khá thì nó tăng trần mà xưa chiều nó lại giảm lại tuy nhiên hiện tại thì à, mình thấy đánh nó đang là đang kênh đi lên đấy nhưng mà đối cái nến này nó hơi bảo hiểm nha mọi người đừng có mua đuổi nữa nguy hiểm á gì à PNG thì các một số cổ phiếu ờ, nó phải giảm nhưng PNG thì nó phải giảm tuy nhiên hiện tại thì PNG đó, ờ, nó ở cái vùng đỉnh của nó đối với PNG thì ờ, về mặt uh, phân tích cơ bản đó, thì mình mình chỉ không có nhiều quá nhiều dữ liệu về PNG mà nó tăng thì lúc nó tăng nó ở nó khá là hơi khó chịu tuy nhiên hiện tại mình đây VNG là một trong những cổ phiếu mà nó nó nó dẫn dắt của thị trường tăng từ 105 đến 120 trong vòng 3 phiên khủng khiếp tăng 20% trong vòng 3 phiên ờ, thì di động thì ờ, cũng là một trong những cổ phiếu mà nó tăng bật lại ở thời gian gần đây là cổ phiếu tăng rất là mạnh này các bạn thấy không thì cổ, cổ phiếu nó giảm á cổ phiếu nó giảm này đúng không ạ tuy nhiên cái cái cái vong của nó cũng siết lại nó không có tăng ờ, nó không có tăng mạnh tức là sao tức là khi cổ phiếu nó giảm thì ít nhà đầu tư người ta bán ra thì nó nó ấy thôi ít người ta bán ra thôi không có ít nhà đầu tư bán ra mà trực tiếp người ta cũng không có bán ra đó bạn thấy không nó siết này vào nó thấp lại dần dần. tuy nhiên khi nó tăng thì vòng nó lại tăng tức là cái nhu cầu mua cổ phiếu của tư di động nó lớn cổ phiếu mạnh là phải là có như những cổ phiếu như vậy FPT thì cũng chung trạng thái với thế giới động vậy về cái ờ, con mà giá nó đường giá nó y chang vậy này. Được, các bạn thấy không y chang với đây còn như nó trung trạng thái với thế giới động á thì hai cái ông này á, thì vì tà thái nó na ná na ná như nhau tuy là hai nhóm ngành nó khác nhau nhưng mà hai ông này thì nó na ná như nhau vậy á à, hai cổ phiếu này thì đều là hai cổ phiếu tăng trưởng và mỗi năm bình quân thì uh, à, à, FPT và thế giới động đều tăng đâu đó khoảng uh, về này thế giới động á, thì cái quy mô nó phải tăng khoảng 25% nhưng FPT thì tăng khoảng 23% khoảng 23% về quy mô doanh nghiệp 23% với 3 25% là không phải con số nhỏ đâu cả nhà mọi người bởi vì với quy mô thế giới hoạt động hiện tại nó nó là rất rất nhiều các cái gấp gấp rất nhiều lần các cái doanh nghiệp khác cộng lại rồi vốn hóa nó có thể sắp tới thời thời gian tới phải lên vốn hóa tỷ đô và một trong thế giới động là một trong những doanh nghiệp mình thấy nó nó phát triển là thuộc dạng nhanh nhất của thị trường hiện tại dòng à, cổ phiếu tiếp theo là HAH HAH đây HAH thì điểm mua cổ phiếu nó ở đây chỉnh xong nó kéo lên này mua đây này trước khi mua nó đây ờ, nó chỉnh xong nó lên tiếp HH công nhận là rất là mạnh thì vận tải biển vận tải biển thì à, năm nay thì à, nó vẫn được hưởng lợi thôi kết quả cạnh tranh của vận tải biển năm nay cũng rất là sáng sủa à, một nhờ một phần là các cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất là cao từ các cái nhóm ngành xuất khẩu thị sản và các cái thông tin tích cực từ kinh tế từ cái nền kinh tế Việt Nam á, thì các bạn nên biết là hiện tại liên minh bên châu Âu á, thì đang thiếu rất là nhiều thứ thiếu nhiều thứ từ ờ, lương thực thủy sản thức ăn tức là đồ ăn đồ uống rồi quần áo giày dép đấy à, một phần nữa bởi vì chính sách zero covid của trung ờ, của uh, trung quốc nó thúc đẩy cho thúc đẩy cho quá trình nó thúc đẩy cho quá trình khó khăn trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa thì làm tăng cái nhu cầu vận chuyển lên thôi giá cước nữa giá cước của hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm đâu nha mọi người à, một thêm một dòng cổ phiếu nữa chính là dòng cổ phiếu về bên đạp phân đạp chính là đạm cà mau và đạm hữu minh ấy, mà ừ. đạm cà mau và đạm hữu mỹ mà đợt vừa rồi là à, các cái quỹ, quỹ nước ngoài tiếp tục à, liên tục gom mua vào thì về xu hướng của nó thì hiện tại mình nghĩ nó đang hồi phục đi lên đó dự được đấy tạm à, đối với đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ thì mọi người có thể mua những điểm này được này. mua chờ những cây nộ cây nộ của nó tiếp theo đạm Cà Mau nó tăng khá là nhiều từ vùng đáy rồi à, đạm Cà Mau thì nó tăng khá nhiều từ vùng đáy bởi vì nguyên nhân là sao ừ, thì à, hai hai cổ phiếu bất đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ này thì vẫn là một cổ phiếu được hưởng lợi bởi vì cái nhu cầu thiếu lương thực thiếu phân bón trên thế giới đặc biệt là các nước mà châu Phi ấy, nước châu Phi là nước mà bị à, cấm vận từ à, không được xuất khẩu các cái sản phẩm để à, phân đạm thì Nga các thị trường mà trước đây truyền thống là thị trường của Nga thì hiện tại Nga và Ukraine không thể xuất khẩu à, phân và đạm được phân bón ạ dẫn đến ờ, thiếu tầm trọng các cái lượng à, phân bón để cung cấp cho thị trường thế giới thì đây là một trong những mà cái hợp đồng được ký của Phạm Cà Mau và Đảng phú mỹ thì ký được Tết trước Tết rồi nên buộc phải giao đây, chính là một trong những điều kiện rất là thuận lợi cho đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ đây ờ, đảng Cà Mau và đảng Phú Mỹ thì là một trong nhóm ờ, cổ phiếu mà đang đã đang dẫn dắt thị trường ấy. Đấy. Thì, thị trường hiện tại cũng rất có rất ít cổ phiếu thì có thể nó gọi là cổ phiếu trên mục định ít rất ít cổ phiếu rất ít cổ phiếu hầu hết tất cả các cổ phiếu trên ờ, thị trường đều giảm rất là mạnh từ vùng đỉnh rồi tiêu biểu đó là chỉ có dòng cổ phiếu về phân bọ à, dòng về ngân hàng chứng khoán thép rồi à, công nghệ nhãn nhiều các cái nhóm ngành à, về công nghệ à, công nghệ nhạc tài chính tài chính thì có chứng khoán thép là vật liệu cơ bản đúng là vật liệu cơ bản phải dán theo vật liệu cơ bản vật liệu cơ bản thì có mấy cái dòng về uh, sản xuất hóa chất khai khoáng kim loại công nghiệp ờ, này, giấy này tài chính thì có chứng khoán ngân hàng bảo hiểm bảo hiểm bảo hiểm mình thấy thì được mix là hay nhất mix mix thì là một trong những cổ phiếu mà được à, nằm vùng định của thị trường này. mua thì mua những viên thành tài chính tổng hợp dầu khí dầu dầu khí là mình nghĩ là một trong những dòng mà được hưởng lợi trong năm nay hầu hết tất cả cổ phiếu dòng dầu khí đợt rồi phục hồi rất là mạnh từ vùng vùng đỉnh đây thì uh, dòng dầu khí mình nghĩ nó là một trong những dòng mà nó phục hồi trước thị trường chung nó phục hồi trước thị trường chung Đấy. chúng ta phải xác nhận một điều là như vậy đó là khoảng một tạo một pha uptrend rồi tuy nhiên cái điểm mua dòng dầu khí thì nó hơi ít và nó rất là khó để mua tạo à, test hai đỉnh hai đây hai đỉnh đi lên đối với cổ phiếu này thì mua những pha kéo như vậy khó đời nó đang hiện tại nó đang đi ngang đó. nó cần tích lũy thêm chút xíu nó là phi lên biển trơn này nó gần như TVS vậy bị sơn nên phục hồi yếu hơn uh, phục hồi yếu hơn uh, à, PVS phục hồi yếu hơn Bình Sơn đây tạo mới hình hai đáy này test hai test hai đáy xong đi lên này thì đã đối với các cổ phiếu mà uh, gọi là phục hồi từ vùng vùng ở giữa vùng giữa lên đó, thì nó cần test hai đáy là nó lên được rồi test hai đáy là các bạn mua được rồi là vùng kéo lên PVD cũng vậy nó test hai đáy xong nó kéo lên đi lên thì đã các các cổ phiếu mà phục hồi cùng dương như vậy thì ờ, khi mà nó test xong hai đáy nó kéo lên các bạn mua những cây này được rồi này PVC PVC thì nó thuận thuận nó đầu cơ PVS là PBR và PVD nhiều hơn nhỉ các bạn thấy không từ cây này từ 15 này nó tăng lên 30 trong vòng có khoảng đâu đó khoảng một tuần thôi mình không dám mua vô biết ờ, nó tăng ở đoạn này nhưng mà không dám mua cái này thì ờ, PVC nó test uh, test đỉnh lần thứ nhất này họ không thành công và test đỉnh lần thứ hai lần thứ ba này nó đi lên PVC cái dòng dầu khí hiện tại thì mình mình nghĩ là nó cần vậy tích lũy thêm một ừ, thời gian nữa để để có thời gian để các đổi lái người ta gom rồi mới đánh lên được đấy trong dầu khí thì có một số cổ ờ, phiếu phía trên là mua được thôi còn lại thì không mua được ờ, không mua được giống như ờ, một số cổ phiếu dòng dầu khí kinh doanh rất là tệ như PVI chẳng hạn cực kỳ tệ luôn đây tắt thanh khoản là loại này thì bỏ thôi không chơi được tắt thanh khoản luôn này hầu như giá này đặt đâu đến đề đó thôi chứ đâu có tăng được đâu không làm ra được nó những con dầu này à, bởi vì sao các cổ phiếu dầu khí thì à, nó lại ờ, có tình trạng chung như vậy bởi vì nó là các cái công ty thuộc hệ thống của nhà nước của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam mình mà mấy ông tập mấy ông lãnh đạo tập đoàn điều hành doanh nghiệp rất là dữ cực kỳ dữ tại vì doanh nghiệp không phải của các ông Đó. PVX hiện tại nó mình nó sắp đóng cửa hay phá sản đến nơi nữa hiện tại đợt vừa rồi thì à, đợt thủ tướng phạm minh chính có về để làm việc để tháo gỡ các cái dự án khó khăn của à, giúp uh, doanh nghiệp này hồi sinh tuy nhiên là hiện tại doanh nghiệp này chỉ còn một cái vỏ bọc rộng đó gác gác thì uh, nhìn tình trạng chung của nó thì nó đối với nếu mình nhận xét chung với thị trường á, thì nó đang vùng định tuy nhiên là nó rất đánh rất là khó chịu và biên độ nó rất là lỏng cực kỳ khó đánh ờ, con gas này nếu mà mua thì mình sẽ không mua không ưu tiên mua các cổ phiếu này nó đánh cực kỳ khó chịu khó đánh lắm rồi mình bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số cổ phiếu ờ, tuần tới đầu tiên à, mình cho mình nghĩ tầm tuần tới mà để các cổ phiếu có thể mua được thì tập trung vào dòng chứng khoán chứng khoán thằng thép thì thành ngành thép thì chưa có mua được dòng bất động sản này nó tăng rồi nó đã tăng rồi không mua được mình lấy ví dụ như CEO chẳng hạn này CEO thì điểm điểm mua của nó nó đã đi qua rồi điểm mua của nó ở đây này và vâng, đây đây điểm mua đây cũng mua được kéo test lần thứ tư và đi lên thì bây giờ không mua được nữa mua được nó không lợi thế cộng đích đích cùng tình chung cũng chung tình trạng với SEO đích kéo đi lần một này, lần hai lần ba này và lần thứ tư thì điểm này là vùng à, này vùng mua đích tuy nhiên là vùng này đích thì nó không đẹp bằng SEO rồi à, à nam long nam long mình có thể mua được nha nam long nam long thì có thể xem xét mua được thì đây là vùng test thứ nhất của nó này vùng test thứ hai thứ ba thứ tư thứ tư đây cái, cái cây này có thể mua được mua được vùng này vùng này có thể mua được này ở đây cái đợi cây cái bùng nổ của nó thôi 55 mua được rồi hai cái dòng cổ phiếu chứng khoán ha chứng khoán là VND VND VND thì đây là cái cái cái test thứ nhất của nó phiên à, cái, cái, cái test thứ nhất cuộc test thứ hai và chúng ta sẽ đợi cho nó kéo xuống nó test phiên thứ ba nó xuống phiên thứ ba rồi nó nó hồi lên nữa thì chúng ta sẽ mua mua ngay những phiên hồi nha thì mới mua được bởi vì dòng uh, chứng khoán hiện tại thì nó nó nó đang là nó nó đang ở uh, nó hiện tại nó đã gãy rồi gãy rất là nặng rồi gãy trend rồi nó gãy ten rồi hiện tại nó, nó yêu cầu phải test được ba định ba điểm để mới mua được uh, ờ, SSI SSI là điểm test thứ nhất này thứ hai này từ nó xuống điểm test thứ ba chúng ta lại mua phiếu VIX của anh Tuấn VIX hả? VIX thì à, nó điểm thứ nhất thứ hai chúng ta vẫn đợi vẫn tiếp tục đợi chung thôi đợi điểm thứ ba của nó SHS SHS à, thì đến cái điểm thứ nhất này điểm thứ hai ừ. SSS mình nghĩ nó sẽ không ờ, sửa nó không test được đâu mình nghĩ nó không test được đâu nó nó sẽ đi lên đó. thì SSS có thể ờ, canh giành ngân được nha canh ờ, canh mua SSS được HCM HCM thì điểm test thứ nhất này thứ hai thứ ba của nó ở đây thì canh tuần sau mọi người có thể canh mua nhé dòng huyết à, tiếp theo cổ phiếu tiếp theo là ORS chứng khoán tiên phong ấy. chứng khoán tiên phong thì nó tăng trước rồi cái thứ nhất thứ hai thứ ba phiên này nó lên này, này. thì một hai ba nó lên rồi nó lên trước rồi không uh, à, à, ORS không mua được nữa VS hiện tại không mua được nhé. nó chạy trước rồi Apex một này thứ hai này thứ ba đến thứ tư rồi hết điểm thứ tư rồi APG cũng có thể mua được nhá. FTS FTS FTS với điểm thứ nhất này điểm thứ hai này đợi tới điểm thứ ba nữa đợi tới nó test xuống nữa đó trên đó là một số mã cổ phiếu về trong ngành chứng khoán là các bạn có thể canh uh, nhịp sắp tới đây tuần sau tuần tới đây rồi ờ, chúng ta đi qua một số cổ phiếu ngành thép đấy hả Hòa Phát HPG Hòa Phát hiện tại thì không có điểm mua được không mua được và các tin tức tin tức xấu từ ngành thép đâu khó khó để có thể tham gia được Hòa Sen hóa sen thì điểm à, test thứ nhất thứ hai đây nhưng mà đối với hoa sen thì ngày test trung bình thì mình nghĩ là vẫn nên đợi tìm test thứ ba tại vì đó là cổ phiếu giảm từ vùng đỉnh xuống không không bắt đáy nó được đâu Và đây nó nó tăng hay nó sắp giữ mà tiến lên tiến lên một hai điểm hai điểm này khó đánh lắm hét điên lên như vậy cực kỳ khó đánh luôn á không không không đạt điều kiện để mua Peace. Đó, theo Thái Nguyên đấy Rồi, Thái Nguyên thì không mua được, không chơi được, không có điểm mua luôn á. Chờ nó được, nếu mà đạt điểm thứ ba có thể tham gia xíu Nhưng mà theo Thái Nguyên này cái khối lượng nó thấp quá Không chơi được banh à banh à ACB à banh à. banh thì ACB là có mạnh nhất đấy nhóm cổ phiếu mạnh nhất đấy banh hiện tại thì không tham gia được thôi không có điểm vào đối với dòng đối với dòng banh mình thấy không có điểm vào rồi cảm ơn mọi người nhé cảm ơn mọi người đã theo dõi video này